给我，给对。这里可能把东西拿去，问一下。 반 của vâng, anh ấy lây sang phương Vâng ơi chị, vừa rồi là chúng ta đã bốc được 10 em vẫn được cô được hai bất chợt ở đây chúng ta hãy cùng cấp bố giải kho cá của phòng học thể dục nhân của ba chiếc nồi cháo cá và bây giờ chúng ta sẽ tìm tới bảy chủ nhân của rồi bây giờ là xin mời quý vị uh, an toàn xin mời quý vị an toàn cái giải đặc biệt này để đi 哎，妈嘞！ Coi sẽ trương từ hương ấy mà chị đô lên

Hoàng Thị Tuyết Xin chúc mừng chị Lê Thị Hoài Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Hải Xin chúc mừng chị Lê Thị Hoài tiếp theo Xin chúc mừng chị Ngô Thị Cung Giang Xin chúc mừng anh Lê Trọng Trương Xin chúc mừng anh Đỗ Xuân Ngọc Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Hải Và xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Tâm Xin mời mọi anh chị cùng lên để nhận phần quà của chương trình buổi tối ngày hôm nay bằng nhau cho đẹp nhá đẹp đội hình nhá chỗ phượng mới thơm nhở lên bên cao bên thấp nhở nào một hai